Xin chào quý vị nhà đầu tư, tôi sẽ cập nhật cái kết quả kinh doanh của ngân hàng Techcombank đến với quý vị nhà đầu tư. Thì với cái kết quả đạt được trong quý 3 năm 2022 thì chúng tôi đánh giá Techcombank hoạt động kinh doanh thì vững chắc, tương lai thì tăng trưởng uh, một cách ổn định. Về khó khăn trái phiếu thì chúng tôi sẽ đánh giá trong nội dung chi tiết để quý vị tham khảo. Xin mời quý vị. À, về kết quả kinh doanh thì chúng tôi cho rằng tăng trưởng bền vững với cái thu nhập lãi thuần tức là từ tín dụng đấy tăng 20,6% tương đương với cái mức tăng trưởng tín dụng đâu đó khoảng độ 18-19%. À, 18-19% ờ, so với cùng kỳ nhé so với cùng kỳ còn cả năm nay thì Techcombank dự kiến tăng trưởng tín dụng đâu đó khoảng độ 11.7 à, hoặc đến cùng lắm thì đến khoảng độ hơn 12% thôi còn hoạt động dịch vụ thì vẫn tăng trưởng tốt bất chấp cái lĩnh vực IB tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu có sự suy giảm khá mạnh trong cái quý 2 quý 3 năm 2022 à, này thì vẫn tăng 4% chủ yếu liên quan đến cái vấn đề thanh toán tiền mặt các cái phí uh, thu từ hoạt động dịch vụ như là thẻ tín dụng vân vân thanh toán tiền mặt vân vân tiếp theo là về các hoạt động kinh doanh ngoại hối thì bị lỗ 88 uh, ờ, bị giảm lãi tới 230 tỷ nguyên nhân chủ yếu là do cái biến động của cái thị trường ngoại hối này nó không uh, rất bất ngờ và không như uh, đánh giá và đa phần các cái ngân hàng đều có hoạt động kinh doanh này kém tiếp theo cái hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh thì cũng bị lỗ lỗ âm khoảng giảm khoảng 400 tỷ so với 410 tỷ so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lãi suất tăng khiến cho giá của chứng khoán có sự suy giảm. Rồi tiếp theo là về cái hoạt động chứng khoán đầu tư thì ờ, lợi nhuận cũng giảm khoảng 900 tỷ. Nguyên nhân chủ yếu cho do công ty này trích lập dự phòng đối với cái trái phiếu chính phủ giảm giá do lãi suất tăng. Lãi suất tăng thì cái việc yêu cầu trích lập này thì không cần thiết từ ngân hàng nhà nước nhưng mà ngân hàng vẫn thận trọng để trích lập. Rồi các cái hoạt động khác thì tăng trưởng 32,4% đóng góp cũng không đáng kể. Chi phí hoạt động của công ty thì tăng 21,1% so với các cái uh, lãi thuần tăng trưởng là 20,6% như vậy cũng tương đương. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 15,3%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này giảm 38,9%. Nguyên nhân đến từ họ trước đó đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng rất cao cho uh, các cái nợ mà người ta gọi là nợ tái cơ cấu từ cái thời Covid ấy thành ra là nhưng mà tuy nhiên thì sau thời kỳ tái cơ cấu thì những cái khách đó đa phần gần như toàn bộ trở lại hoạt động bình thường khiến cho cái uh, ngân hàng này phải trích lập ít đi đúng không ạ và nợ xấu của họ chúng ta sẽ cùng xem phía dưới đó là không tăng đúng không ạ lợi nhuận trước thuế thì tăng 21,8% lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ngân hàng là hạ 16.606 tỷ tăng tới 23,5% trong cái bối cảnh à, tương đối khó khăn này là một cái sự tăng trưởng khá là vững chắc và tích cực. EPS là 6.060 đồng ờ, một cổ phiếu trên cái giá hiện nay đâu đó khoảng độ 24.000 đồng. Như vậy là PE còn dưới 4 lần cơ, dưới 4 lần cơ. Thì như vậy có thể đánh giá là cái kết quả kinh doanh ờ, tăng trưởng bền vững. Uh, về cái chất lượng uh, sinh lời và tài sản đã tối ưu thì chúng tôi cho rằng là mọi thứ của Techcombank về cơ bản gần như tối ưu toàn bộ. Thế thành ra là chúng ta cũng khó có thể kỳ vọng một cái sự tăng trưởng quá mạnh uh, quá mạnh được đúng không ạ? Tăng trưởng của Techcombank trong tương lai sẽ tương đương với tăng trưởng tín dụng hoặc nhỉnh một chút. À, đó là một cái sự ổn định. Và tỷ lệ nợ xấu chúng ta có thể thấy là à, sau 9 tháng 2022 là có 0,6% rồi, giảm so với 2021 cơ. Đó, nguyên nhân do cái quản trị rủi ro của ngân hàng này rất tốt khiến cho cái nợ xấu thấp. Còn dự phòng nợ xấu thì luôn ở mức cao. Hiện nay là 165%. Có thể thấy là có một bước đệm rất tốt cho tương lai nợ xấu có thể tăng thì có bước đệm này thì khiến cho ngân hàng này sẽ không bị giảm lợi nhuận sốc hay gì bất kỳ khi gặp những cái khó khăn lớn nào đúng không? về tỷ lệ ờ, tỷ lệ NIM thì của ngân hàng là 5,6% trong cái quý 3 2022 giảm so với 5,7% cuối 2021 thì nguyên nhân chủ yếu là đến từ cái việc ngân hàng này đã giảm khá cái trái phiếu đầu tư cái trái phiếu doanh nghiệp thì cái trái phiếu doanh nghiệp này có NIM còn cao hơn cả việc cho vay cơ thì cho do đó là nó khiến cho NIM suy giảm một chút bên cạnh đó thì giá vốn hiện nay thì cũng đang đội lên khá là nhanh do cái việc là người dân găm giữ tiền và gửi vào ngân hàng khá hạn chế tiếp theo là về cái chất lượng nguồn vốn và uh, ờ, ROAE ROAE thì CASA của ngân hàng là đạt 46,5% về cơ bản có giảm 4% so với cuối năm 2021, giảm 1% so với quý 2 năm 2022. Tuy vậy thì đây là một cái tình hình giảm chung của các cái ngân hàng chứ không chỉ riêng gì uh, ờ, Techcombank do rằng là lãi suất tăng thì họ sẽ tối ưu các khoản tiền của mình họ sẽ ít để ở cái chuyện không kỳ hạn nữa họ sẽ tính toán một cách kỹ hơn ví dụ nếu như trước kia họ gửi một tháng hai tháng chẳng hạn thì lãi suất của họ đâu đó cũng chỉ rất nhỏ hai phần trăm năm chưa đến thì bây giờ họ có thể là cân đối vì cái gửi đó đã tăng lên khoảng 4% chẳng hạn đúng không ạ thì cao hơn đúng không ạ họ có thể nới hạn cái kỳ hạn dài ra một chút để nhận cái lãi cao hơn thế do đó cái CASA về cơ bản là giảm chung toàn thị trường và thậm chí CASA của Techcombank còn giảm ít hơn so với những cái ngân hàng uh, lớn khác cơ đúng không Còn roae của cái ngân hàng này thì đạt 21,6% có thể nói là một cái mức uh, khá cao, khá cao. Đến là ROAE nhé, còn nếu ROE thực sự của ngân hàng này thì đâu đó đạt khoảng 24%, tức là với cái vốn của họ đâu đó hơn 90.000 tỷ năm 2021 thì tạo ra lợi nhuận khoảng độ gần 22.000 tỷ ờ, lợi nhuận sau thuế cho năm 2022 này. Tiếp theo là về cái câu chuyện trái phiếu của Techcombank thì ờ, thị trường đồn đoán rất nhiều về cái rủi ro trái phiếu nhưng thực tế trong nhiều năm qua thì nợ xấu của trái phiếu còn thấp hơn nợ xấu của cho vay cho vay khách hàng cơ. Thì điều đó cho thấy rằng là các cái ngân hàng đa phần các cái ngân hàng họ lựa chọn trái phiếu rất cẩn thận với cái việc là thường là phải gắn với dòng tiền tốt và với cái tài sản đảm bảo khá chắc chắn thì họ mới đầu tư cơ đúng không ạ đó thì ở đây là cái tình hình trái phiếu uh, đầu tư doanh nghiệp trái phiếu doanh nghiệp đấy của um, cái uh, ngân hàng này thì nếu như năm 2018 là 38.000 tỷ thì thấp nhất đúng không 2019 thấp nhất là 30.000 tỷ nhưng mà về tỷ lệ trái phiếu trên tín dụng thì là 9 tháng đầu năm 2022 lại là thấp nhất 9,58%. Do ngân hàng này nó liên tục tăng trưởng quy mô tín dụng đúng không ạ? Thì cái việc là trái phiếu nó giảm 10 hơn 10 hơn 19.100 tỷ trong 9 tháng đầu năm 2022 thì đã tạo ra cái nguồn cho Techcombank chuyển đổi cho vay sang các cái đối tượng khác thế do đó là không cần phải lo ngại về vấn đề cái trái phiếu doanh nghiệp này và nó đâu đó chiếm khoảng là 9 trăm, thì chúng tôi cho rằng nó có thể tiếp tục giảm trong cái quý 4 năm 2022 này thế do đó là nhà đầu tư không cần phải lo ngại về cái trái phiếu mà Techcombank đầu tư đâu ạ tiếp theo là trong cái tháng 10 vừa qua à, giữa tháng 10 thì Techcombank có về phần thanh khoản của nó cũng khá khó khăn khá khó khăn khiến cho cái lãi suất đẩy lên cao thì có thể tác động đến cái kết quả kinh doanh quý 4 và quý 1 năm sau là sẽ chậm lại chậm lại thì nguyên nhân chủ yếu đến từ việc là uh, liên quan đến cái vụ uh, uh, bắt cái doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, bất động sản thành phố Hồ Chí Minh khiến cho nhà đầu tư hoảng loạn, họ mang hết những cái trái phiếu có thể bán lại để nó bán cho các ngân hàng, các công ty chứng khoán. Trong đó thì có uh, Techcombank và có công ty chứng khoán uh, um, VN Direct thì khiến cho họ có cái sự thanh khoản khó khăn trong ngắn hạn. Tuy vậy thì khó khăn nhất à, người ta đã đánh giá là trôi qua trong cái dự lửa cuối tháng 10 năm 2022 thì do đó kỳ vọng sau này thì cái việc áp lực từ cái việc bán lại trái phiếu cũng như là đáo hạn trái phiếu của các cái doanh nghiệp thì chúng ta cũng không cần phải quá lo đâu bởi vì những cái doanh nghiệp nào cần phải đáo hạn và cần phải mua lại thì họ đã đều lên kế hoạch hoặc đã thực hiện trong cái quý 4 năm 2022 rồi thì cái việc thanh khoản này thì trong năm sau về cơ bản là có thể vẫn còn tương đối nhưng mà bảo khó rất khó khăn thì nó đã qua rồi đúng không ạ thì chúng ta có thể thấy như vậy tiếp theo là về đánh giá về cái trái phiếu liên quan đến công ty chứng khoán Techcombank thì sẽ bị giảm doanh thu cái mảng IB này trong cái thời gian tới trong cái thời gian tới có thể là phải kéo dài đến hết quý 2 năm 2023. Nguyên nhân do bây giờ người dân cứ nói trái phiếu là sợ, thế thành ra là cái việc phát hành sẽ rất là khó khăn. Đúng không ạ? Tuy nhiên là về lâu dài thì cái thị trường trái phiếu là một thị trường tất yếu. Như ở Trung Quốc chẳng hạn cho dù cái nợ xấu trái phiếu rất cao uh, lên đến ờ, mấy phần trăm cơ nhưng mà nó vẫn tương đương với 40 phần trăm tín dụng cơ còn ở Việt Nam hiện nay của chúng ta chỉ tương đương với khoảng độ 12 phần trăm tín dụng và năm tới thậm chí còn giảm xuống còn dưới 10 phần trăm tín dụng cơ thế thành ra cái thị trường này vẫn là một thị trường rất màu mỡ nhưng mà cần phải trải qua những cái gọi là cung bậc lên xuống đào thải rồi sau đó mới phát triển một cách bền vững và mạnh mẽ trong tương lai được đúng không ạ thì do đó là về uh, ngắn hạn thì nó tác động một phần đến lợi nhuận của chứng khoán Techcombank nhưng mà nó cũng sẽ không tác động nhiều quá nhiều đến cái ngân hàng này thì lâu dài nó vẫn là một cái hoạt động rất tốt cho các cái ngân hàng cũng như công ty chứng khoán đó là về đánh giá về trái phiếu của chúng tôi tiếp theo về triển vọng kinh doanh 2023 đến 2025 thì chúng tôi cho rằng là do cái việc là phải đẩy cái lãi suất tương đối cao trong cuối năm 2022 này thì do đó kỳ vọng rằng năm 2023 thì kết quả kinh doanh của Techcombank nói riêng và các cái ngân hàng nói chung thì về cơ bản nó sẽ tăng trưởng chậm hơn so với năm 2022 này khá nhiều, đúng không ạ? Đó, khá nhiều. Đấy là một là liên quan đến cái cái cái lãi suất đẩy thì uh, nó khiến cho NIM NIM sẽ khó tăng đúng không ạ? Còn riêng đối với ngân hàng này thì nợ xấu đã ở mức thấp nhất có thể, tức là khoảng 0,5 0,6% rồi thì sẽ rất khó có thể thấp hơn thì uh, kỳ vọng 2023 nó có thể đi lên nhẹ thế nhưng mà chúng tôi cho rằng vẫn có thể duy trì dưới mức 1% là một mức thấp uh, nhất trong cái ngành thứ hai là NIM thì của Techcombank đã ở mức cao nhất nhất nhì thị trường rồi trừ VPBank có cái hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng hay HDBank ra thì uh, ờ, NIM của Techcombank là cao nhất rồi thì nên sẽ đi ngang và hoặc giảm nhẹ trong năm tới thì chúng tôi cho rằng là nghiêng về kịch bản sẽ giảm nhẹ khoảng 0,1 đến 0,2% tiếp theo thứ ba là CASA của Techcombank đã ở mức cao rồi rất khó có thể tăng thêm uh, nhiều trong vài năm tới thậm chí là đi ngang trong vài năm tới còn về xu hướng rất lâu dài thì ngành ngân hàng là một ngành cung cấp vốn ngắn hạn thì thành ra CASA kỳ vọng có thể tăng lên mức 60% trong rất dài hạn cơ còn trong vài năm tới thì rất khó thứ tư là tín dụng Ờ, sẽ dành ưu tiên cho các cái ngân hàng thực hiện các cái trách nhiệm xã hội hay là nhận tái cơ cấu các cái ngân hàng yếu kém ví dụ như MBB, VPBank, Vietcombank, HDBank thì họ nhận những ngân hàng yếu kém họ phải phân bổ nguồn lực sang đấy thế do đó là phải bù lại cho họ cái mức tăng trưởng tín dụng là cao hơn cao hơn thế do đó các ngân hàng còn lại thì dự báo sẽ tăng trưởng tín dụng không được cao thấp hơn trung bình thì chúng tôi kỳ vọng là tech có thể tăng trưởng tín dụng từ 10 đến 15% một năm tiếp theo là dịch vụ thì phụ thuộc rất nhiều vào tín dụng thì nên cũng khó tăng trưởng đột biến bởi vậy cho kết quả 2023 của Techcombank có khả năng cao là tăng trưởng nhẹ thôi Tuy nhiên từ 2024 nó có thể là trở lại tốt hơn khi hoạt động kinh doanh ổn định trở lại, trái phiếu không còn tác động nữa. Kinh tế của Việt Nam sẽ ờ, trải qua cái giai đoạn gọi là tăng lãi suất sốc nhất cũng như là cái tỷ giá ờ, sẽ dần ổn định ờ, vào cuối 2023 thì khi đó là cái kết quả sẽ trở lại 2024 tương đối tốt, tương đối tốt ạ thì à, vậy thì đánh giá Techcombank à, và kết luận như thế nào thì về PE hiện nay là khoảng dưới 4 lần so với PE trung bình khoảng 10 lần PB khoảng 0,75 lần so với PB trung bình khoảng 1,8 lần ROE của ngân hàng này là khoảng 24% một năm thì như vậy là quý vị nếu đầu tư vào Techcombank là mua được một cái doanh nghiệp hàng đầu với cái giá chỉ bằng 0,75 lần cái cái khối lượng tiền của nó thôi cái khối lượng tài sản ròng của nó thôi và có khả năng sinh lời tới 24% trên cái khối lượng tài sản ròng tức là cái xuất sinh lời phải nói là cao cao hay là PE bằng 4 lần tức là cho dù cho dù cái kết quả kinh doanh cứ đi ngang đi chẳng nữa thì về cơ bản 4 năm sau thì lợi nhuận tích lũy thôi cũng bằng cái giá vốn uh, quý nhà đầu tư bỏ ra thì chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng Techcombank có thể cởi mở hơn trong cái việc trả cổ tức tiền mặt Ờ, điều này có thể là ờ, khác so với chiến lược của họ nhưng mà với cái tăng trưởng tín dụng thấp như thế thì kỳ vọng rằng họ nên trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông một phần thì sẽ khiến cho cổ đông gọi là ờ, cảm giác có được cái hiệu quả cao hơn tối ưu hóa được cái lợi ích cổ đông hơn thì chúng tôi cho rằng ngân hàng này thì hấp dẫn cho đầu tư dài hạn thôi ạ dài hạn đúng không ạ trong danh mục tăng trưởng đối với doanh nghiệp đầu ngành còn về ngắn hạn thì chúng tôi cũng không khuyến nghị hay là đánh giá gì cả thì trên đây là những đánh giá của chúng tôi về Techcombank ạ